Phật dạy có 10 cái nhân mà khiến cho chúng ta bị xấu xí. Nha, nhất là phía chị em nghe cho kỹ đây, nghe không? không nghe kỹ bây giờ đáng đẹp mà gieo cái nhân này mai mốt nó xấu lúc nào cũng biết nghe không một là thích khởi tâm sân giận tức là hay bực nha chị em nào mà bây giờ nuôi cái tính bực bội cáu bực ấy cáu giận ấy hơi một tí là cáu là gắt thì cẩn thận đấy mai mốt nó xấu nào không biết đâu nhưng nó phai tàn nhan sắc rất nhanh đấy cái, cái nhân gọi là cáu giận bực bội nghe không là cái nhân xấu xí đấy thứ hai là thích nuôi dưỡng lòng oán hận nuôi dưỡng cái lòng oán hận nha tức là giận ai thù ai thì thù thật dai mà có khi gọi là chết rồi còn nghĩ là mang xuống mồ thù tiếp đó cái kiểu mà gọi là sống đẻ bụng chết thì mang đi theo cái người này thì sẽ xấu xí không thể nào đẹp được mà thầy nói là cái người mà thù kiểu ấy nhất khoát sẽ biến thành ung thư đấy cái uất kết trong bụng này á, nó kết lại thành ung thư đấy nó kết ở đâu là ung thư đấy kết ở gan là ung thư gan kết ở tim là ung thư tim cũng kết ở dạ dày là ung thư dạ dày luôn cái, cái khối thù hận này này cho nên tránh đi nha rồi thứ ba là làm mê hoặc để lừa gạt người tức là mình hay đi lừa gạt người nhé lừa gạt dối trá người thứ tư là não loạn chúng sinh não loạn chúng sinh là gì não loạn chúng sinh là đi đâu mình cũng gây chuyện phiền hà với mọi người đến đâu mình cũng là người rắc rối lắm chuyện thì người này thế nào cũng xấu xí nha thứ năm là không có tâm yêu kính cha mẹ đấy liên quan đến cha mẹ rất nhiều nhé vừa nãy giàu nghèo cũng liên quan đến cha mẹ mà bây giờ xấu đẹp cũng liên quan đến cha mẹ ai không yêu kính cha mẹ người ấy trước sau gì cũng sẽ xấu đi có đẹp bây giờ thì sau này cũng xấu nếu mà ghét cha ghét mẹ bất kính cha mẹ sẽ xấu xí mà ai yêu quý cha mẹ rồi sẽ đẹp lên để đảm bảo như vậy nha tức là có hiếu hiếu thảo yêu kính cha mẹ tự nhiên thay đổi cái tướng hình của mình đi nó sẽ đẹp lên nhớ cho nên ai không yêu kính cha mẹ thì là cái nhân sau này xấu xí đi đấy nha vậy bạn nào đã đẹp rồi thì càng phải yêu kính cha mẹ hơn để đẹp nữa đẹp mãi nghe không bạn nào mà chưa đẹp thì phải từ hôm nay về kiểm lại tâm mình xem con hay ghét cha hay ghét mẹ hay chửi các cha mẹ thì bây giờ phải bỏ ngay phải về tập nói lời yêu thương cha mẹ nhé ừ, và nhất là khi đi làm này là càng phải thương cha thương mẹ nhiều hơn nghe không Thứ sáu là không cung kính đối với các bậc hiền thánh. Không cung kính các bậc hiền thánh, ví dụ như là các bạn đến chùa gặp chư tăng như thế này, không cung kính, không biết chắp tay A Di Phật con chào thầy. Nghe không? Vào trong chùa mặt cứ vênh lên. À, không coi ai ra gì cả. Nhìn thấy mấy sư là ôi trời mấy cái ông đầu chọc, ví dụ thế. Bất kính sư tăng, bất kính hiền thánh. Người dân Việt Nam mình có câu gọi là tôn sư trọng đạo, nghe không? Nhìn thấy sư là cái người xuất gia là cái người gọi là thoát tục mình tôn trọng mình kính trọng mình được cái phúc báu mình xem thường mình phỉ báng mình chê bai là mình bị mất phúc lành đó thứ bảy là chiếm đoạt ruộng vườn của hiền thánh đấy tức là chiếm đoạt ruộng vườn của chùa chiền đấy thứ tám là trộm cắp ánh sáng nơi chùa tháp thờ phật đó thứ chín là hủy báng khinh chê khi thấy người xấu xí cái này chúng ta hay bị mắc vào đây này Nhờ khi chúng ta đẹp đẹp một chút, nhìn thấy ai xấu xí là mình à, xem thường, à, mình gọi là phủi người ta đi, không muốn gần, chê bai, à, mình không thèm chơi. Tức thấy người ta xấu, người ta không được đẹp đẽ, không lành lặn, mình không biết thương, mình lại xem thường người ta. Các bạn biết ấy, cái người xấu xí đấy, người ta tủi thân lắm mỗi lần đứng trước gương là người ta lại tủi thân lại khổ một lần nghe không ai mà chả đứng trước gương ai đứng trước gương chẳng muốn mình đẹp gương kia ngựa ở trên tường nước ta ai đẹp được giường như ta đấy nàng bạch tuyết bảy chú lùn nghe không ai đứng trước gương chẳng muốn đẹp thầy không nói là con gái đâu con trai cũng thế đấy con trai cũng phải chải tóc bổ ngôi thế nào đúng không mà con trai đẹp cũng tốt chứ đấy, người ta bảo đẹp như con trai hàn quốc đó người Hàn Quốc là người ta đẹp là vì người ta có cái ý thức đấy đấy nhá dạ. nha thế thì cái đẹp không phải là xấu các bạn thấy đẹp không phải là cái gì xấu cả đẹp không phải là cái tội lỗi gì cả đẹp là cái đáng quý thầy mong muốn tất cả mọi người ai cũng đẹp đẽ và mà đẹp đẽ là phải có cái nhân lành này này mới đẹp được đấy đó thế cho nên khi chúng ta thấy ai xấu xí hơn mình mình đừng xem thường nhé thấy người bị cùi hủi này người ta xấu xí mình phải thương cảm đến người ta mình đang là một hoa khôi mình đang đẹp thế này nhưng thấy người ta xấu xí mình phải thương phải biết người này khổ lắm đấy người ta không may mắn như mình mình phải thương cho cái bất hạnh của người ta nghèo khởi được tâm đấy thì mình không bị xấu xí nhé thứ mười là huân tập các việc ác hay học những cái việc ác việc xấu nghe không bắt chiếc nhau những cái việc xấu đó không phải không có thế đâu các bạn ạ à. à, học việc tốt thì đã khó rồi nhưng học việc xấu cũng có người học mà lại học việc xấu nhiều nữa đó học cái ăn học cái chơi học cách nói chỏng lòn học cái cách nói bậy nói bạ rất nhiều bây giờ thanh niên các bạn rồi nhiều người như thế lắm học nói năng cho nó văn minh lịch sử thì ít nhưng học những cách nói lóng nói bậy nói bạ giờ rất nhiều mà wow. bây giờ thầy nói thật đấy mà vì ở chùa thầy tổ chức nhiều khóa học mùa hè cho các bạn học sinh sinh viên thầy mới biết các bạn giờ cái ngôn từ nó thiếu thốn vô cùng nói tục nói bậy nó nhiều lắm nó không văn minh nó không lịch sự nó gọi là không có lời nói đẹp nghe không? nó không đẹp à, ngày xưa thầy nhớ hồi thầy còn bé này bà cô thầy ở hà nội bà về người hà nội người ta nói nghe là nó lọt vào lỗ tai lắm nghe không cô đi chợ cô mua cái đuôi con lợn ấy nhưng về cô nói là em mua cái nõn đuôi đấy bác ạ à. nõn đuôi chứ không gọi là cái đuôi con lợn đây nghe không <laughs> không phải mua đít con lợn đâu không phải thế nhưng dân mình thì nhiều khi nói tục lắm nó thô lắm à. nhưng người hà nội là người ta trau chuốt từ ngôn từ nó đẹp từ cái miệng đẹp ra phải không ở à, đây thầy nói thật đấy chúng ta đẹp này lời nói mà đẹp là người ta nhìn thấy mình đẹp ngay một cô gái có nhan sắc nhưng mà mở lời ra nói một lời nó thô lỗ người ta thấy mất giá trị 50% luôn đấy là thật đấy còn cái con người ta không, tuy không phải đẹp nhưng lời nói người ta nó giá trị tự nhiên con người đấy thêm giá trị rất nhiều để cho nên các bạn phải tu từ lời nói nha phải tu sửa cái từ của mình nói lời cho nó tốt đẹp à, ấy nhá cho nên là phải học những cái lời hay ý đẹp để chúng ta chúng ta huân vào trong lòng mình mười cái này là nhân bị xấu xí các bạn hãy tránh cho thầy nghe không